thì phần quay đơn mình sẽ để phần cuối video ha. Và trong video ngày hôm nay, Website sẽ chia sẻ, giới thiệu, tự review cho bạn một app của web kiếm tiền ngay trên chính điện thoại bạn nha. Và app này có tên là TezerTag nha. Thì chia sẻ thêm ý, TezerTag này là một công ty affiliate tức là tiếp thị liên kết nha. Đó, các bạn thể quan sát thấy này, là được thành lập năm 2017 và có trụ chính tại Australia nha. Rồi là một công ty tài chính quốc tế dẫn đầu này, đó trong lĩnh vực uh, cung cấp dịch vụ ha Ok, ngoài ra thì còn có chi nhánh ở Seoul, Hàn Quốc này, hay Vancouver ở Canada ha. Tiếp theo các bạn quan sát này, là app này được ra mắt thị trường năm 2018 nhá và được đầu tư bởi các sàn như Binance này, rồi OKEx hay quỹ đầu tư Coinbase cũng như là Ethereum nha. Hơn thế nữa, đối tác chiến lược của Tetherstars là Token Pocket này và InToken ha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn cách để chúng ta đăng ký tài khoản Tetherstars hoàn toàn miễn phí luôn nha.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 sau đó các bạn tiến hành nhập mã captcha ở phía bên phải này như đây là 1108 đấy và cùng các bạn nhấn vào đăng ký để tiến hành tạo tài khoản Kazuta hoàn toàn miễn phí 100 ha ok sau đăng ký tài khoản thành công rồi thì bạn tiến hành đăng nhập như bình thường nhá thì đây chính là giao diện trang chủ của app Kazuta này bây giờ mình sẽ review cho bạn các mục khác nha ok thì đầu tiên là mục ví này đó, thì ở đây các bạn sẽ tiến hành liên kết TensorTag với một cho hai ví tiền điện tử là token pocket hoặc im token ha. Và bạn nào chưa có ví token pocket ấy, thì bạn tiến hành lên cửa hàng Google Play nha. Bạn tải ứng dụng có tên là token pocket Golip Crypto DeFi này. Sau đó bạn tiến hành cài đặt ứng dụng lên trên điện thoại của chúng ta như bình thường nha. Sau khi cài đặt xong rồi các bạn nhấn vào mở này. Rồi sau đó các bạn tiến hành tạo ví như bình thường nha. Kế tiếp sau khi bạn tạo ví tx cũng như cho rồi, các bạn tiến hành lạp 10 tx vào ví ha. Đó, sau đó các bạn nhấn vào đây này. Như mình đã lạp 10 tx vào rồi ha ok mình nhấn vào này kế tiếp các bạn nhấn chọn là PC tức nhận cho mình nha ok sau đó các bạn nhấn vào copy này để sao chép địa chỉ ví DX trên ví token pocket này ha nhấn vào confirm này sau đó các bạn quay trở lại app Tezertan này và bạn dán địa chỉ ví Telegram trên ví token pocket vào đây ha sau đó các bạn sẽ chờ Tezertat thì trong khi các bạn chờ Tezertat duyệt ấy, thì bạn nhấn vào đây này biểu tượng hỗ trợ chăm sóc khách hàng này và sau đó các bạn sẽ chat với chăm sóc hàng chụp màn hình mã QR cũng là địa chỉ ví tế của bạn trên ví token Pocket ha rồi bước kế tiếp là các bạn sẽ gửi cho chăm sóc khách hàng này để xác nhận liên kết ví TRX trên ví token Pocket với app TezerTag này ha Ok sau khi liên kết xong ví rồi bây giờ chúng ta có thể mua sắm trên ờ, trên app TezerTag này ha đó các bạn sẽ nhấn vào mục task này tức là nhiệm vụ này thì đây các bạn có thể mua trên Amazon này rồi Target cũng như là Walmart, Lazada, Shopee rồi Alibaba hay eBay nha đó thì bà quan sát này ví dụ mình mua trên amazon này thì hoa hồng mình hưởng sẽ là 4% ha đó và số tiền các bạn có trong tài khoản phải dao động từ 10 đô cho đến 200 đô đấy rồi tiếp theo này nếu các bạn mua trên target này hay walmart thì hoa hồng là 5% này rồi số tiền các bạn cần có trong tài khoản là 501 cho đến 1.500 đô ha ok rồi lazada hay shopee ha đó các bạn thể quan sát thấy nhá tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn mục finance nha tức là tài chính này Ok ở đây sẽ có rất nhiều các gói tài chính nhá Tức là gói đầu tư cho bạn đấy Ví dụ như gói uh, Plan A này, tức là gói A này Thì tỷ suất lợi nhuận đây là 4,76% nha Đó và thời gian đầu tư của bạn sẽ là 7 ngày này Và số tiền tối thiểu của bạn đầu tư sẽ là 10 đô ha Tương tự thế là gói B này thì tỷ suất lợi nhuận sẽ là 12%. Các bạn sẽ đầu tư trong vòng 1 tháng tức là 30 ngày đấy. Và số tiền đầu tư tối thiểu cũng là 10 đô đấy. Rồi tương tự thế là gói C này, rồi gói D, gói E, gói F thì tỷ suất lợi nhuận là 160,6% thôi nha cực kỳ cao luôn các bạn ạ và thời gian đầu tư của bạn sẽ là một năm tức là 365 ngày đấy và số tiền đầu tư tối thiểu sẽ là 10 đô ha Ok cuối cùng mình sẽ chia sẻ review cho bạn một personal này đó thì ở đây sẽ có mục chia sẻ link giới thiệu bè này các bạn nhấn vào invite friend nha thì khi các bạn mời được một người bạn ấy thì bạn sẽ nhận được 0,1 đô nha đó các bạn mời càng nhiều thì bạn sẽ nhận được càng nhiều hồng nha và đối với app này chúng ta sẽ có 3 tầng đẹp nha đối level một này tức là sát một này thì bạn sẽ được 8% từ người mình giới thiệu ha khi họ giao dịch ý, thì bạn sẽ được 8% trên tổng số tiền họ giao dịch ha rồi đối với sát 2 này, tức là level 2 đấy, tức là cấp độ 2 đấy, các bạn sẽ được 5% và cùng level 3 tức là sát 3 thì bạn sẽ được 3% từ người mình giới thiệu ha. Vậy các bạn lấy mã mời đâu ạ? Các bạn nhấn vào mục My Invitation Code này, đó tức là mã mời này. Ví dụ như đây mã mời của mình là G6AC này. Sau đó các bạn nhấn vào copy để đây hành sao chép mã mời này và gửi mã mời này đến bạn bè người thân hoặc chia sẻ lên các hội nhóm như Facebook này, Zalo hay nhóm Telegram. Khi người đăng ký qua link của bạn ấy, thì bạn sẽ được hoa hồng nhá. Ok thì đây cũng có hình ảnh mã QR này. Thì bạn cũng có thể quan sát thấy này là mình đã nạp 11 đô vào đây rồi ha. Đó. Ok tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn mục rút tiền nha. Các bạn nhấn vào withdraw này. Ok thì min rút đây sẽ là 2 USDT nha. Và phí rút sẽ là 1T này, tức là 1 t giờ đấy. Các bạn sẽ nhập số tiền các bạn muốn rút vào đây này. Dụ mình rút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 tút yêu này đó bạn này có tên cực kỳ khó đọc bạn này sẽ nhận được 10.000 ờ, với số điện thoại là 0915 452 109 nhá thì chúc bạn là người may mắn nhất trong video trước thì bạn nhớ liên hệ mình qua zalo hoặc instagram để có thể nhận đọc từ mình ha Cảm bạn đã xem hết video. Nếu thấy video này hay, hữu ích, nhớ like, thích, share, chia sẻ. Và đừng quên subscribe, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo nữa để không bỏ lỡ những video mới nhất hoàn toàn miễn phí của anh sẽ nhé. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào thì hãy để lại comment bình luận xuống phía dưới video, xuống phía dưới video. Hoàng Xe sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Xe. Bye bye, xin chào.